Nhưng mà chỉ có một cái không nhớ giá thôi tại vì mua nguyên phòng mà, mua mấy trăm mấy trăm cái máy luôn không nhớ là nhiêu, không nổ được nhưng mà bảo đảm bạn phải uh, cũng uh, trên 50 á ít thôi nha oh trên 50 God. thì ở cái máy này tại sao mà gì phải nổ tại vì bây giờ nó mắc tiền quá không nổ nó uổng thôi đúng không mình mình tới mình bỏ mình bỏ nhiều tiền ra mình mua đồ là mình về phải nổ lên để vốn cái đó là cái nguyên tắc trong kinh doanh thế thôi không nói nhiều ở cái máy thường đó thì nó bị khuyết điểm ở cái chỗ là cái đường đi này nó không có mượt đường đi mà nó không có mượt là bạn không có tập được cái gì hết bạn tập cái gì rất bực mình hết nope. nên nói tóm lại cái smith thường mà đi không mượt thì để cho nó chặt phòng thôi không có vô cái gì đâu đó nên một cái máy smith á nó phải được có được cái độ mượt thì nó mới là giá trị của máy smith chứ còn máy smith mà nó không mượt thì thua nó cứng máy thì thôi nhưng mà nó không mượt là bỏ mà cái máy mỹ này nó vừa cứng vừa đẹp mà vừa mượt nữa cái điều quan trọng nó mượt nó giúp chúng ta tập được nhiều bài tập được rất là nhiều bài trên cái máy Smith này nhưng mà ngày hôm nay là ngày tập chân của Duy Duy sẽ giới thiệu cái bài mà nhón bắp chân thần trưởng trên cái máy Smith mà cái bài nhón bắp chân thần trưởng á thì nó nó nó nó nó nó, nó là không có cái nào thay thế được cả nếu mà nói về nhón bắp chân á thì không có cái nào thay thế bằng được cái máy Smith đâu chắc chắn với bạn luôn cái máy Smith là cái máy 10 điểm cho cái bài nhón bắp chân mà cái máy Smith của Duy Nguyễn nữa là 100 điểm luôn tại vì sao tại vì khi mà cái máy thường đó bạn nhón lên tới ba cục này là nó hết mẹ mở ra nổi nha các bạn bạn nhón lên phải mở này ra nè nhưng mà khi mà cái máy thường đó nó nặng một bên là 60 kg thì bạn mở cái này ra nó không nổi cái chốt cái này nó rất khó mở nên bạn không có nhu cầu và bạn cũng không thể luôn để lên được khối lượng tạ nặng hơn cái bóp kèn lớn này nó bạn không thể lên được cái khối lượng tạ nặng hơn nên ở cái máy mic tuyệt vời này nó sẽ giúp cho bạn hạn chế được tất cả những khuyết điểm mà những dòng máy thị trường nó có khẳng định với các bạn luôn nhưng mà để nhón bắp chân được trên cái máy này á thì bạn cần phải có một cây thiết bản đó cây này là nhập từ bên bình tân qua nha các bạn má cây này nhập từ bên bình tân qua nhưng mà giỡn đâu bình tân hai cái bình tân hai cây để xung cây đi đem qua đây kê vô nhón nhón á thì nó phải nằm ở ngay chỗ vị trí ống trượt nó không nằm ngoài nha ngay vị trí ống, ống trượt nè rồi bây giờ cái này là cái cái an toàn cái chốt an toàn trong trường hợp nó bị đè thì sao đó giống vậy thôi giống như nãy á giống như diễn mình cái máy ờ, máy swat của đàn cái chết mẹ luôn đó nhưng mà có cái này là không có chết bởi vậy mấy con trậu tre nó cũng hay ẩu chỗ này nè đó mấy con trậu tre nó cũng hay ẩu chỗ này nó tập không vậy nó có bảo hiểm nó đi đá tầm bậy tầm bạ chứ không bao giờ có mưa ghê lắm nè bài này có thể là quấn cái đai vô hoặc không quấn tùy đây là bài tuyệt vời nhất trong bài nhóm có chân không có bài nào tuyệt vời hơn bạn đâu khẳng định bạn luôn bài led fest không bằng đó bài led fest không bằng nha cái tốc độ nhanh hay chậm á, thì mỗi cái nó đều có ưu điểm riêng nên không có nói cái nào hơn cái nào bạn thích chậm thì bạn hành hạ ba bốn cái và bạn phê bạn thích nhanh thì bạn tập 10 cái 15 cái nha nên tốc độ không có định đó này còn cái vấn đề mà độ mở của bàn chân thì nó khác nhau về nhóm cơ tác động thôi như vậy trong như vậy là bắp chuối trong như vậy là toàn diện như vậy là ở ngoài một tí bắp chuối nó có hai cơ cơ trong là cơ yếu cơ ngoài là cơ khỏe cái này thằng nào phải thánh massage cho tôi mới biết bạn không biết được đâu đúng không khi mà bạn đi massage đó bạn nằm xuống chổng mông lên trời đầu nó nhấn vô đây một cái bạn khóc qua tiếng máng nữa thôi nên con massage nào mà mới vô nghề nó không biết nó đạp vô đây cái chết nha ba cái bắp cái mặt trong bắp chuối rất là yếu mà nè lấy tay nhấn thôi đạp phải đạp mặt giữa đây còn cái mặt mà đạp đã nhất là mặt ngoài đây nè cái mặt đây nè mặt này nó bảo vệ mình mặt này nó bảo vệ mình không gãy giò đá banh thằng nào cơ chỗ này dày đỡ lắm bạn quất vô ở đây nè ở đây mới có cơ nha còn ở đây nè mặt ngoài đây tôi có nằm nó nhấn trời nó miết à, wow, à, à. đây có một, con có cơ giữa đây không nó bật bật qua bật lại bật qua bật lại bật qua bật qua quá nó đã đầu thiệt á nó nên tại sao khi tôi tập bắp chân là một nhóm cơ nó nhỏ thôi nhưng mà nó có ba vị trí như vậy thằng nào thích cục trong đây nè thì để vậy đó còn không bình thường tôi để vậy còn nào muốn muốn muốn đi massage cho đã mặt ngoài để dày hoặc mặt ngoài nó phồng lên nó cũng đẹp nữa còn cái bắp chân mà bự hay nhỏ đó nó không quan trọng quan trọng là bắp chân mà đẹp hay là xấu có những thằng bắp chân rất bự mà không có mẹ gì hết mở như đùi heo á còn có những ông bắp chân hình trái tim đẹp lắm đó là cơ địa luôn mấy bạn hoặc là mấy thằng nào đá banh nhiều mình tập game nó không ghê bằng đá banh đâu mấy thằng đá banh thì mấy thằng đi xe đạp hai bố không sao đó mày bắp chân là hơi bị khủng á nó tập cả ngày luôn mà còn mình một tuần mình nhón có vài cái thôi nên bắp chân của mình nó sẽ nằm một cái độ đẹp của gamer thôi mà cái mặt ngoài đây nè nó tạo cho cân đối cái chân mà thằng nào lùng á bắp chân nó bự mà thằng nào lùng bắp chân nhỏ rồi sao nó siêu nhỏ rồi nào cao á thì nó chân thon vậy nha rồi vô bài này không có chỉ nữa nó hoài vô thôi thấy mượt không thấy ra tạ mượt không đó 12 cái đề ba đó nãy giờ tập tức phần nào tức phần này à? tại duy thích đi massage đó bạn nên tập chỗ để cho tao massage đó tức phần này massage mà ăn đào không biết đi lưng đi bỏ thôi đi ai mà dập thêm đi em làm đào em mới đi lưng vô nhấn nhấn dài cái lật ngửa chán lắm <laughs> lên lên cái đài lưng em xong rồi lên cho anh miếng mười để minh họa cho các bạn cái cách lấy tạ ra để mình nổ cái máy em ở đây không phải là nổ cái tập mà nổ cái máy cái máy bình thường lên không nổi nha cái máy bình thường mình mở ra không được khi mà mình có bảo hiểm mà mình sung lắm em không 4 triệu đó ba bốn rưỡi rồi đó chưa ăn sáng không có gì được cái tự hào rồi đó tập gym thở không khí tập mạnh như trâu wow cà phê mạnh dữ không khí thở không khí đúng rồi nhưng mà uống sấp nha ao clip đồ lean body đồ rồi uh, à, bca uh, ờ, amino zone đồ rồi vô không khóa khớp đầu gối nha mấy bố quên không khóa khớp lưng không khóa khớp đầu gối lúc nào trong tất cả tư thế đứng của mình nó là đứng phải vậy đứng là phải khoe cái mông vĩ đại vậy đó đó khoe cái mông giữ cái ngực đó đứng vậy là đứng chuẩn không khóa khớp đứng về tập bài đạo cũng ok hết nó cái cây á nó phải nằm ngay cái cây này nè giống xuống một đường không có để ngoài đây nha rồi mấy em tập trung nè huy à! thấy cây im không dạ. thấy da vô phê không máy xịn nó lặn vậy mấy đồng chí tập mấy cái máy kia đố móc ra được cuộc đời tập game mười mấy năm của tôi chưa máy được chơi chơi từ máy việt nam từ máy hàng trong cái xưởng tới máy top 1, top 2 nên những cái kiến thức của duy là kiến thức thực tiễn mình nổ cái máy rồi mình quảng cáo cái phòng đó là gì marketing một cách trí tuệ hai em đồng chí like like xe luôn nha lên tạ luôn em khán giả tổng hồn quá phải lên tạ nha bên 10 kg nữa bên 10 kg nữa thôi trời đất ơi tập nhiêu đâu già già nhón phải được ờ, khá khá chứ mẹ em clip cuối bên là 80 kg làm clip cho cháu nội coi nữa không bên 80 kg hai bên 160 sáu, không thấy cái máy này không ê tụi bay dặn ống cho kỹ cho da mày mấy nào gấp máy dặn ốc vô kỹ chưa vậy tao tin tưởng tụi bay quá đó nha thôi chốt lên miếng đi chắc ăn mày nói chung anh này khó lắm em làm nhân viên của anh cũng hơi khổ nữa cái này là 160 kg mình để tạ vậy không cân xứng đó hoa lài cắm bãi cất câu không có được em em em giờ tạ nặng nặng vô đây nhìn lên máy cho đẹp lên phim đi mấy em mình quảng cáo phòng mà chịu khó đi em nó tháo tháo mấy tạ nhỏ này ra nha mấy em chờ một phút để chương trình setup không phải trang điểm mình đi chơi với bồ mình cho tiền nó mua chờ neo cho tiền nó mua cc đồ đó để kia cho nó đẹp nó trang điểm nó túi eo bì đồ ha còn phải tập gym vậy nữa cái máy nó đẹp mình phải trang điểm tạ tiết là nó vô một tuyệt tác của nhân gian của lộng lộn một tuyệt tác của th loại game center quận 12 các bạn thông cảm nha là một người diễn viên diễn tới giờ phút này không phải là đơn giản các bạn tôi diễn từ lúc 2 giờ chiều tới giờ giờ 5 giờ chưa ăn sáng chưa đi trên kẹt xe ra đủ lộ một a thấy mẹ luôn trời nó cỡ khổ gì đâu không phải đâu nhiều khi bạn thấy anh Duy Nguyễn rồi giờ ờ, đi xe này xe kia bạn thấy ngon chứ ai biết được cuộc sống tụi nó nó, nó, nó có những cái mà nó nó nó gọi là mình chia sẻ ra không ai thấu hiểu được đâu bạn nên thôi tốt nhất đừng chia sẻ lên mạng chặt chó ghét rồi <laughs> cách cách tụi mày ghét tao là cách tụi mày thấu hiểu tao đó ok cuộc sống mình thích trải nghiệm vậy đó không biết tập có nổi không nổi nữa dù bình thường tôi ăn no tập vô tư nay tôi đói chơi luôn bởi vậy nói ngạo khí kiêu hùng một chữ nhất đời ghim các bạn có dám chơi hay không dám chơi là yếu tố đầu tiên để tập được đàn ông mà trong phòng game tập đừng như gái nghe nhưng mà anh khuyên thật nha mấy em cái máy nào mà đã cảm thấy tin tưởng máy là ok thì mình chơi còn cái máy cốc cốc thì vừa vừa thôi mạng người không đẻ lần thứ hai 160 kg Thêm cái đòn 20 kg nữa 180 kg Trên một cái bắp chân Những điệu nhún thần kỳ Tinh thần lạc quan là có thừa Thực tế làm được hay không Chúng ta cùng dẻo thôi Theo dõi Má nói cũng lẹo nữa trời Thấy thấy, ghê ghê rồi đó Ghim chúa có làm được hay không Cháu nội hãy nhìn thấy sự dũng mãnh của ông ngày hôm nay và ngày sau làm gương để mà sống không có được hèn mát phải kết hợp hai cái tay và hai cái chân một lúc mới ra nổi nha nè wow! ngọn không cái cuối đầu đầu xíu ủa mà chưa còn hai cái nữa mới cuối cái này cuối nè à, nhìn kỹ nó móc chưa nó móc rồi thì mới đi ra bye bye các bạn theo dõi các bạn theo dõi các bạn like like like like xe xe share ủng hộ nha súp súp đây tập kim đi địa chỉ là nhiêu 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 Bye bye và welcome tất cả mọi người Tới đây ối tiền thôi Mọi chuyện đó Nguyễn lo Mệt quá em em Tao diễn tao mệt quá Em pha, em lên lầu năm á Trong uh, trong cái phòng để đồ của anh á Pha giùm anh hai ISO Một thằng ISO fit với một thằng ISO bot Chắc mẹ rồi Thuộc đường Đi đi em đi đi quất luôn đi không sao đâu trời ơi em cứ pha chung đại đại em sao đâu mày là ghép chính rồi mày đi ngay ống kính được thôi mệt quá nhớ mệt mệt nhớ đem này về nha ba cái này mua 450 ngàn mà đó bỏ trong phòng game tao tập giùm uổng lắm 5 giờ chiều tại THOL Game Center quận 12 đó là một tượng đài Ê bây giờ tao cầu hứng của mày có mang like cam không?